cụ lò thờ thiên sẵn tàu trầu trê nắng thương có nia có gì xia tu cho truy pu yua tia nó chê chê cờ và có tró mù đua tia ta lo chữ con mũ gió lùa sợi tia nó non chơi yuộc là câu vì nhớ chia ê tia từ tia tia gió tia cũ tao có lò yua chia cũ to